cánh tay đưa lên hàng ngàn cánh tay đưa lên hàng vàng cánh tay đưa lên bước xuống đi chúng ta cùng đầu hàng cho nhanh giờ phải lo thân thôi đừng chờ để trong mong chi chần chừ sẽ không yên thân vì đại ca đã kêu bò xuống thôi đại tướng lê minh tổng thống chính quyền sài gòn kêu gọi chiến lược cộng hòa đã hiến kiến bảo hoàng trong một chuyện tuyên bố sứ người Nam Việt Nam nào trách nhiệm quân nhân đâu rồi danh dự quân nhân thề nguyện với dung tay cao quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước giờ đến khi bên nhau một bầy tướng sĩ co ro còn là thứ quân ba qua cùng quân ra chiến giết nhau ru cà quyết trốn về quyết trốn quyết trốn trốn đi bằng đường tàu đường không vứt xe như một bên gò trốn đi vội non ven còn mới dốc mới lâu chiên cho dù thân mình phải chết thư của lịch hàng tư khi chủ dập tinh thần nào thiết bị không quân đẩy càng đứa xích quân đuôi hàng giam sắp quân ba que đã chứng minh cái quốc lực ăn hại bon to giờ phải lo thân thôi đừng chờ cho trong mong chi ta thà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng ràng đời ba que ta thà trốn chứ ngu gì cái tay đưa lên hàng ngàn cái tay đưa lên hàng dặn cái tay đưa lên bước xuống đi chúng ta cùng đầu hàng cho nhanh giờ phải lo thân thôi đừng chờ phía đông mong chi cần chừ sẽ không yên thân vì đại ca đã kêu mò xuống thôi đại tướng lâm minh tổng thống chính quyền sài gòn kêu gọi chiến lực cộng hòa đã viết tiếng đầu hàng trong lực lượng tuyên bố quốc miền Nam Việt Nam nào cho chuyện quân nhân đâu rồi danh dự quân nhân thề quyền với dung tay cao quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước giờ đến khi bém nhau một bầy tướng sĩ co ro còn là tướng quân ba qua tung quân ra chạy chúng nhau đu cà quyết trốn thầy quyết trốn quyết trốn trốn đi bằng đường tàu đường không vứt trên như một bên lọ trốn đi thôi nói phép còn nói dốc nói lao chiến cho dù thân mình phải chết cứ quân lịch hàng tư khi thủ dập tinh thần nào chứ kỵ không quân gãy càng đứt sức buông đuôi Hàng giang sắc quân ba que Đã chứng minh cái quân lực ăn hại bom to Giờ phải lo thân thôi Đừng chờ với trong mong thiên Ta thà trốn chứ ngu gì không Quyết đu càng ràng nơi ba que Ta thà trốn chứ ngu gì không Quyết đu càng ràng nơi ba que Ta thà trốn chứ ngu gì không Quyết đu càng ràng nơi ba chẳng có thì giờ học bài Chỉ vì mê game online Nên em cứ tụt hạng dài dài Bạn bè thầy cô chê bai Ai cũng bảo là em quá sai Mọi người đều khuyên em nên Mau ra từ chơi game online Chỉ vì mê game online Mà nói dối bố mẹ hoài hoài Chỉ vì mê game online Nên ăn cắp tiền bạc dài dài chẳng còn sợ ai nghe ai giao lý và thành lễ bái bai họa này chẳng dung tha ai lo hồi cài bò game online chỉ vì mê game online mà chẳng có thì giờ học bài chỉ vì mê game online Nên em cứ tụt hạng dài dài Bạn bè thầy cô chê bai Ai cũng bảo là em quá sai Mọi người đều khuyên em nên Mau dạ từ chơi game online Chỉ vì mê game online Mà nói dối bố mẹ hoài hoài Chỉ vì mê game online Nên ăn cắp tiền bạc dài dài Chẳng còn sợ ai nghe ai Giao ly và thành lễ bái bai họa này chẳng dung tha ai lo hồi cài bò game online họa này chẳng dung tha ai lo hồi cài bò game online thắng It's an evening. đây quê nhà ta đau đớn làm than sao bóp nghe tim người Sài Gòn ơi ta đã về đây ta đã về đây lướt qua nắng mưa sung vào nhịp chân đi quê hương kêu gọi tiến lên diệt quân đi tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù ta tiến về thành đô ta về quê khi anh bình minh đang hé gian chân trời giải phóng thành đô nước nhà còn chờ chân cuối là chân này tiến về đồng bằng giải phóng thành nhịp chân đi quê hương kêu gọi tiến lên dịp buồn đi tiến về sài gòn ta quét sạch xa thù hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô tiến về sài gòn ta quét sạch xa thù chặt vòng vây tiến vô sài gòn đánh thắng anh giặc mỹ tiến về sài gòn ta quét sạch giặc thù hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô